thánh thơ từ thiên đình Bài số 76 Đất nước Việt Nam Giáng lúc 1 giờ sáng Ngày 29 tháng 8 năm 2022 Lời của cha Việt Nam đất nước bao đời Thiên niên vạn sử đấu tranh dạng người Dựng xây dân tộc hùng cường Nhật Anh Mỹ Pháp tìm đường tháo lui Bây giờ đất nước lâm nguy bởi giặc phương bắc quyết tâm sàn hàng chiến tranh gập rút tới kỳ làm cho song má ngựa quay về chuồng bập kỳ gõ kèn rung chuông nam kỳ xanh mặt biết đi lối nào con ơi họa đánh thì đau láng giềng mà đánh thì con tan tành thời này con phải tu nhanh đừng có bất chước lập danh anh tài đừng để đất nước nạn tai đừng để đất nước lai rai lưỡi bò chờ ngày đất nước tự do chờ ngày cả lội câu hò xéo vang tình tăng một chuyến đỏ ngang đưa con về bến đón ngài phật vương ngài đang ngự ở dương gian mong con tu học bốn phương trở về ngày đi như giọt lệ thu buồn vui tủi nhục khắp nơi xung vầy con ơi giọt nước đong đầy biết đi đường tránh thì xây nên đời đời kia sẽ tựa mây trôi để con nhẹ bước vui chung chốn này ngày mai đất nước dựng xây đời của thánh đức mấy ai khổ nạn tung tăng trẻ nhỏ múa đàn chồng ca vợ hát như là cảnh tiên con ơi hạnh phúc là đây thiên đàng tại thế ở ngay cõi trần không còn được mất ganh đua không còn kẻ thắng người thua phú phàng không còn những kẻ ngang tàng làm ăn điêu chắc vơ đầy túi tham không còn những kẻ tham lam ác trược ác bá đành hành sân lành không còn những kẻ lanh chanh, bởi đời thánh đức tu hành trình chu không còn kẻ xấu người ngu vô minh chìm xuống lấy tu làm đầu diêu trì thánh mẫu đăng kỳ sáng tay dìu dắt dạy bầy con thơ đờn kia bay vút cung tơ thế gian mới biết là do cơ trời vận đến đất nước đổi thay năm châu bảy sắc cầu vồng là đây thanh lọc hết thảy ác nhân để cho thế giới vui ca khải hoàn con ơi hãy sống vẹn toàn tu tâm sửa đức thiện lành con theo người ngay dấu có treo leo niềm tin phật pháp thì con qua liền thời này dẫu có đảo điên mong con niệm phật thánh a di đà mong con thành khẩn thiết tha xin nguyện xin trời phật tha cho tội mình nguyện xin đất nước thanh bình nạn tai nạn đói qua nhân bậc thềm nguyện cho toàn thể chúng sinh tâm linh phật pháp giảng danh nước nhà mong con thoát khỏi đường tà để cho chảy hội lòng hoa đón chào để cho thế giới đồng bào muốn phương được hưởng phước hồng trời ban trời ban đất nước Việt Nam là nơi thánh đức muôn phương tụ về trời ban con trẻ đề huề sống vui hạnh phúc mẹ cha vỗ về dạy cho con trẻ ngày đêm biết thương tổ ấm gia đình là tiến biết đưa đất nước lên trên hòa đồng bác ái là kim chỉ vàng ngày mai sấm động nam bang là ngày thánh đức lập nên ngai vàng khai thiên lập địa từ đây mở thời di lặc kỷ nguyên bắt đầu